Tử vi tháng 3 dương lịch năm 2021 của 12 con giáp. Tử vi tuổi Tý sự nghiệp của tuổi Tý khá hành thông thuận lợi, đây là thời điểm phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai thì phải có những hợp đồng quy định từ trước để hạn chế tối thiểu những tranh chấp về sau bản mệnh có khá nhiều khoản cần chi bao gồm tụ tập bạn bè để ăn uống, hội hè đầu năm mới. Đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý thì có thể phải dùng tới cả tiền tiết kiệm của mình trong tháng luôn đấy nhé. May mắn cho những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc Vợ trinh tình cảm của người tuổi Tý khá rực rỡ, sao thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Đừng quên tìm cho mình những người cùng chi hướng để cùng bắt đầu hành trình. Thế nhưng các cặp đôi lúc này vẫn có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tình hình sức khỏe của con giáp này khá tốt, không phải quá lo nghĩ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh thời tiết lúc này vẫn xe lạnh, do đó những người đang có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Tử vi tuổi Sửu Tuổi Sửu rất cần mẫn, chăm chỉ trong công việc, nhưng có thể một số người sẽ thấy buồn khi nỗ lực của mình vẫn chưa được hoàn toàn ghi nhận. Đôi khi lựa chọn có tốt hơn nỗ lực, bạn cũng phải dành thời gian để nhìn lại và nhận ra điều gì mình nên tập trung và điều gì mình nên bỏ qua vận tài lộc không có quá nhiều biến động vì bản mệnh đủ khả năng kiểm soát tình hình mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Người tuổi sửu cũng nên cẩn thận, kẻo dễ có những tranh cãi về tiền bạc vì sự không rõ ràng minh bạch nhé. Bạn bè mượn tiền cũng cần ký giấy để đảm bảo để hạn chế tối thiểu rắc rối về sau ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên không được suôn sẻ. Có lẽ bản mệnh quá tập trung vào sự khác biệt giữa hai người mà quên đi rằng cả hai từng có nhiều giây phút vui vẻ bên nhau. Hãy nghĩ tới những điều nhỏ nhoi, ý nghĩa mà đối phương cố gắng vun vén cho tình cảm của hai người. Những ngày đầu năm mới, tâm lý ham vui ham chơi nên con giáp này sẽ lười nấu nướng, thích ăn vặt ở ngoài. Hãy cẩn thận chọn lựa loại đồ ăn có lợi cho sức khỏe nhé. Lưu ý rằng các sản phẩm như bánh quy, bánh ngọt, thức ăn nhanh, đồ chiên, đồ đông lạnh thường có hàm lượng chất béo chuyển hóa cao. Tử vi tuổi dần Sao Thái Dương xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới để tuổi dần có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống của mình, dù hiện tại khó khăn hay trở ngại đi chăng nữa. Thời gian này, bản mệnh rất ham học hỏi và điều này đang dần giúp cải thiện chất lượng công việc của mình. Những khó khăn về tiền bạc đã cho con giáp này một bài học rất lớn, nhờ đó mà từ đây người tuổi dần có quyết tâm cao trong công việc, tiết kiệm tiền và tìm kiếm các cơ hội để sinh ra tiền bạc. Vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này được cải thiện rõ rệt trong tháng này, nhất là khi có chính tài nâng đỡ đời sống tình cảm cũng vô cùng xuân sẻ, vợ chồng bản mệnh cùng hỗ trợ, động viên nhau cùng làm ăn, kinh doanh, mỗi người đang trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của đối phương. Sao Thiên Diêu che chở giúp cho vận trình của người tuổi dần có độc thân trở nên rực rỡ, vui tươi hơn bao giờ hết. Tình hình sức khỏe của con giáp này khá bất ổn và không hề tốt cho những người có bệnh sẵn trong người. Ngoài việc chữa trị theo phác đồ của bác sĩ thì điều bản mệnh cần tập trung đó là sự lạc quan với cuộc sống của mình. Nhiều dấu hiệu cho thấy nếu đi xa thường gặp nhiều trở ngại, cần lưu ý. Tử vi tuổi Mão Tuổi mão khi làm việc cần phải tập trung nếu không rất dễ sai sót vì sự bất cẩn của mình. Do đó với giấy tờ quan trọng thì nên kiểm tra cẩn thận, thậm chí có những việc tưởng như quen thuộc con giáp này vẫn phải soát lại lỗi. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này đó là việc công và tư phải phân minh nhé. Thiên tài ghé thăm mang lại điều kiện thuận lợi để con concept này có thể thu hút những cơ hội gia tăng thu nhập cho mình. Một số người nhận được lương thưởng khá hậu hĩnh như là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Nhờ thế mà bản mệnh có thể kiếm được một khoản tiền khá khá. Cuộc sống tình cảm của người tuổi mão lúc này rộn ràng, nhộn nhịp, thế nhưng đừng quá tự tin là mình có thể kiểm soát hết tất thảy mọi thứ, nhất là người độc thân. Đừng nghĩ rằng một lúc con giáp này có thể hẹn hò được nhiều người, vì cuối cùng có thể bạn sẽ mất đi người yêu mình chân thành nhất đấy bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là những người có sức đề kháng kém. Căng thẳng quá độ cũng đang khiến con giáp này mất ngủ thường xuyên, từ đó có thể dẫn đến những vấn đề liên quan tới sức khỏe cho tới công việc. Việc đảm bảo một giấc ngủ ngon rất quan trọng lúc này. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn không gặp khó khăn đáng kể nào trong tháng này ngoài việc có chút hiểu nhầm với đồng nghiệp, thế nhưng may mắn là mọi việc đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, đây cũng là lúc con giáp này để đánh giá lại chính mình để tìm cách nâng cấp bản thân Đường tài lộc của con giáp này hiện tại tạm ổn, nhưng bên trong đó đã có những tiềm tàng đưa tới rắc rối mà không phải ai cũng có thể nhận ra nếu không thực sự tinh ý. Sẽ có một số vấn đề trong quá khứ làm xáo trộn sự cân bằng của Chu Chi, nhưng tuổi thìn có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Vợ Trinh tình cảm rất vượng sắc, bản mệnh có ý thức hơn rất nhiều trong việc vun vén tình cảm khi mà công việc gần đây đã nhàn rỗi hơn. Việc có nhiều thời gian hơn ở bên nhau đôi khi có va chạm, dù trải qua nhiều cãi vã và bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng cũng đã hiểu nhau hơn, tình cảm bền chặt hơn trước rất nhiều. Có những lúc con giáp này cần thời gian để hồi sức, chăm sóc bản thân và tuổi thìn đang xem đây là thời gian nghỉ để nhìn nhận và suy nghĩ, cũng như dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc tinh thần của mình thế nhưng nếu xa đà quá thì lại thành lười biếng rồi đấy nhé. Tử vi tuổi tỵ Chính quan nâng đỡ nên tuổi tỵ lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc. Có khả năng con giáp này sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn. Thời điểm này sẽ có người chỉ cho bản mệnh hiểu đâu là động lực bền vững để xác định được mục tiêu dài hạn và kiên định với lựa chọn của mình. Nhờ có ngũ hành tương sinh mà vận tài lộc rộng mở, nếu con giáp này biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội sẽ có thể thu được lợi lớn. Với những ai đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức thì lúc này có thể hành động để gặt hái những thành quả như ý. Thế nhưng đó chỉ nên là hành động nhỏ mà chắc chắn sẽ tốt hơn con giáp này có thể đối mặt với một số khó khăn trong chuyện tình cảm, nhưng dù tuổi tỵ có đổ lỗi cho ai cũng vô ích mà chỉ điều chỉnh bản thân mình mà thôi. Người độc thân dù cố gắng mở lòng để đón nhận các mối quan hệ mới, nhưng dường như không có ai mang lại cho bản mệnh đủ sự tin tưởng cần thiết. Phương diện sức khỏe không có gì đáng phải lo lắng trong thời gian này, con giáp này cũng đã hạn chế tham gia các buổi tụ tập bạn bè nên hạn chế tối thiểu việc uống rượu bia thế nhưng bản mệnh có dấu hiệu suy nghĩ quá nhiều và có thể thấy phiền muộn, gây hại cho cả tinh thần nữa đấy. Tử vi tuổi ngọ Đừng công danh sự nghiệp của tuổi ngọ luôn có thể xuất hiện những rắc rối khó lường dù cho con giáp này đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ càng, điều này có thể là vì sự chủ quan, lại thêm kẻ xấu muốn làm hại nên khó tránh được những sự cố này. Hơn thế nữa, bản mệnh dễ có hành động sai trái lúc nóng giận. Tài lộc của con giáp này lúc này chưa thể rực rỡ nhưng đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, nhất là người đang kinh doanh, đầu tư sẽ nhận được lời khuyên đáng giá, giúp họ có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. khá Tuy nhiên, nếu bản mệnh đang tham gia trò may rủi với tiền bạc của mình thì hãy cẩn thận. Vợ trình tình cảm của con giáp này khá hiền hòa, tuổi ngọ còn tìm được sự an ủi, động viên bên bạn bè người thân, người yêu, người chồng hay vợ của mình khi rơi vào những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu bản mệnh đang độc thân, đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện đi thôi. Do tính chất công việc nên con giáp này thường có nhiều thói quen sai hoặc vì buồn phiền nên chán ăn khiến chúng dần mang đến những hậu quả xấu cho sức khỏe. Hãy chút bầu tâm sự với ai đó để giải tỏa căng thẳng hoặc đơn giản là mỗi ngày đi bộ cũng giúp cải thiện tâm trạng, ngủ ngon hơn. Tử vi tuổi mùi sự nhiệt tình và đầy nhiệt huyết của tuổi mùi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận Tuy nhiên, điều mà con sắp này đáng lưu ý đó là phải biết phân bổ nguồn lực hợp lý. Bản mệnh mạnh dạn thể hiện mình là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Đường tài lộc khá ổn định, bản mệnh đủ năng lực để kiểm soát tình hình cho dù có rất nhiều khoản phải chi tiêu trong tháng đầu năm mới này. Không những thế, nhờ có tâm nhìn xa, người tuổi mùi sẽ tìm được thu về lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc xuất hiện nhắc nhở đừng quá tham lam, liều lĩnh. Tam hợp nâng đỡ để vợ trình tình duyên có cơ hội được thăng hoa. Người độc thân có đào hoa nở rộ, mang tới nhiều nhân duyên tốt đẹp, nhưng bên cạnh có những người được xem là phiền phức, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống. Vì thế bản mệnh phải khéo léo từ chối nếu không muốn nhận thêm rắc rối về mình. Tháng mới này dương khí mạnh, có giáp này nên để ý hơn tới sự phương diện sức khỏe của mình. Cố gắng ăn và ngủ điều độ để hạn chế tối thiểu những tác nhân xấu khiến bản thân dễ đổ bệnh. Bên cạnh đó có điểm báo gây họa. Do đó khi điều khiển giao thông, bản mệnh phải tập trung kẻo dễ gây ra tai nạn. Tử vi tuổi thân Thời gian sắp tới là cơ hội hoàn hảo để tuổi thân mở rộng những giới hạn về trí thức của mình, cho thấy con đường mà bản mệnh đang đi rất thuận lợi khi có nhiều người nâng đỡ. Bên cạnh việc tự lực để phát huy tối đa năng lực của mình, con giáp này vẫn nên giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tháng mới cho thấy vô cùng thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. nhưng ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bản mệnh sẽ cần phải đủ nhanh nhạy và bản lĩnh để có thể nắm bắt được tất cả chúng. Thế nên hãy chủ động và tích cực hơn để không bỏ qua bất cứ phút giây nào. Đường tình duyên có nhiều thăng trầm, bản tính không thích cái gì diễn ra quá đều đều nên con giáp này rất biết gây chú ý với một nửa của mình. Người độc thân thời gian này nên dành thời gian để chăm chút hơn cho bản thân và chịu khó thay đổi diện mạo của mình theo hướng tích cực hơn để thu hút đối tượng khác giới. Có thể vì người tuổi thân phải làm việc nhiều với cường độ cao nên hay có cảm giác mệt mỏi, cho dù cơ thể khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là có thể phá sức, không ngừng nghỉ đâu nhé. Khi cảm thấy không thể tập trung thì chỉ cần bản mệnh chợp mắt 15 đến 30 phút là cũng đã có thể tỉnh táo hơn rồi. Tử vi tuổi Dậu đường công danh sự nghiệp của người tuổi dậu khá ổn định, nhìn chung không phải lo lắng vất vả nhiều như trước. Con giáp này đã cảm thấy an tâm hơn và thậm chí cảm thấy tự tin hơn với những gì mình đã được các tinh nâng đỡ, chống đỡ lại các hung tinh mang tới điểm xui xẻo vợ trình tài lộc của con giáp này không được như ý. Thực ra là khi nhận thấy mình đã tiết kiệm kha khá rồi nên bản mệnh có phần an tâm, không muốn vất vả để tìm cách gia tăng thu nhập như trước. Vì thế mà mọi thứ chững lại. Đại hao xuất hiện là lời cảnh báo cho thói mua sắm hoang phí của tuổi dậu vào cuối tháng. Chuyện tình cảm khá đáng ngại khi mà bản mệnh và một nửa của mình thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng. Người độc thân lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Phương diện sức khỏe trong tháng khá tốt vì con giáp này đảm bảo được yếu tố tinh thần khi bạn không phải lo nghĩ quá nhiều. Mỗi hôm trước khi đi ngủ, bạn gác lại mọi việc để không phải suy tư điều gì. Nhiều người mới ốm dậy có thể cải thiện tình hình sức khỏe rõ rệt trong thời gian này. Tử vi tuổi tuất cục diện lục hợp xuất hiện nâng đỡ để mối quan hệ của người tuổi tuất với cấp trên và đồng nghiệp thuận lợi. Nếu gặp trở ngại trong công việc, con giáp này được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình. Không những thế, trinh ấn hỗ trợ cho các công việc sáng tạo của bản mệnh có cơ hội thăng hoa hơn. Ảnh hưởng của tiểu hao nên con giáp này rất dễ làm mất tiền trong những sự cố khá ngớ ngẩn những món đồ tuy nhỏ nhưng tuổi tuất để mất và phải mua lại cũng làm tiêu tốn số tiền khá khá đấy nhé. Kiên nhẫn chính là chìa khóa cho bất kỳ một công việc nào trong cuộc sống, nhất là về khía cạnh tiền bạc. Ngũ hành xung khắc tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm dù bản mệnh ra sức vun vén mối quan hệ giữa hai người. Thực ra cách mà con giáp này chăm sóc, yêu thương không giống như cách đối phương mong muốn. Thay vì làm theo cách mình nghĩ thì nên quan sát nhiều hơn để biết làm gì cho người ấy cảm thấy vui. Bản mệnh nên quan tâm hơn đến vấn đề thời tiết để lựa chọn trang phục cho phù hợp, tránh bị ốm do thay đổi của thời tiết. Ngoài ra, con giáp này cũng nên ưu tiên món ăn nóng để làm ấm người, hạn chế ăn đồ nguội lạnh vì có thể gây ra đau bụng, không tốt cho thân thể chút nào. Tử vi tuổi hợi người tuổi hợi đừng mong chờ về một phép màu nào đó sẽ đến với mình vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Con giáp này phải biết tự lường sức mình và chớ tự ti, bi quan, suy nghĩ về những gì mình chưa làm được. Nguyệt lệ dự báo công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi. Thời gian này bản mệnh nên hạn chế việc đưa ra những quyết định về đầu tư, việc làm ăn có những chững lại một chút cũng là cần thiết vì tuổi hợi cần phải đón đợi một cơ hội mới tốt hơn nhiều người đang cầm số tiền lớn trong tay sẽ cảm thấy vô cùng bất an vì không biết nên làm gì. Hãy bình tĩnh để nghe ngóng thêm nhé. Con giáp này may mắn có được một nửa tâm đầu ý hợp và đối phương là chỗ dựa tuyệt vời trong tháng khó khăn này. Những cặp đôi hãy làm mới tình yêu của mình bằng những hoạt động chung. Nhờ có tam hợp mà đào hoa rực rỡ đối với người độc thân, bản mệnh khá bận rộn trong việc sắp xếp các cuộc hẹn của mình. Ngũ quỷ hung tinh chủ gây hại sức khỏe, vì thế có nhiều dấu hiệu không tốt liên quan tới thân thể của con giáp này. Những người đang có sự nghiệp trong tranh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng.